Xin mến chào quý vị và các bạn yêu kênh của mình. Dưới đây là phần cảnh mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Như đã review ở cuối video mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân, tập 45 phần 2 có những diễn biến vô cùng kịch tính. Khi Thi điều tra về kẻ đã nhẫn tâm giết bố đẻ của mình là ông Thắng. Sau khi Khánh Thi có được tấm hình của ông Sinh và nội dung của một bài báo viết về vụ án cách đây 20 năm về trước, Cô chất vấn mẹ xa. Cô tuyên bố thẳng thừng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết bố mình. Điều này khiến bà Sa nơm nớp lo sợ chuyện quá khứ độc ác sẽ bại lộ. Khánh Thi sẽ biết được người khiến cô mất bố không phải là ông sinh mà chính là Lão Tấn, người tình của chính mẹ ruột cô. Phim hát hương vị tình thân tập 45 phần 2 Hé lộ tình tiết Phương Nam đã hỏi lại cô giúp việc nhà ông tính một lần nữa. Và cô này đã xác nhận vì lúc đó quá hốt quản nên khai bừa. Thông tin từ lời khai này đã được Nam ghi âm lại, và có thể chứng minh ông sinh chắc chắn là bị quan có kẻ đứng sau hãm hại ông. Niềm vui chưa được bao lâu thì Nam lại gặp rắc rối khi Khánh Thi tìm ra được người giết bố cô chính là ông sinh. Còn Lão Tấn thì bị công an mời lên thẩm vấn. Lão vẫn lương lẹo khai rằng không gặp ông Tính trong thời gian xảy ra sự việc. Ông này chết dù nạn nhân có nợ hắn một số tiền lớn. Phải thừa nhận một điều rằng, ông Tấn giết người rất sạch sẽ. Ở tập này còn hé lộ tình tiết Khánh Thi làm loạn nhà chồng sau khi biết ông sinh đã giết bố mình, thì quyết định làm lớn chuyện, không chỉ nói với tất cả mọi người trong gia đình chuyện ông sinh giết bố mình, Khánh Thi còn tuyên bố chừng nào Nam còn ở trong nhà, thì sẽ không đội trời chung. Chuyện này khiến tất cả mọi người trong gia đình cảm thấy bất an, lo lắng cho Thi, ngoài việc mang nỗi đau mất bố từ khi còn nhỏ, để Thi phải thiếu thốn tình cha từ bé, hơn nữa giờ Thi còn đang có bầu. Kể từ khi biết sự việc, Khánh Thi u sầu, suốt ngày ngắm nhìn hình ảnh của người cha và nhớ về ký ức thời ấu thơ sống bên cha. Ai trong hoàn cảnh này cũng đều xót xa, nhưng hy vọng cô đủ tỉnh táo để vượt qua sóng gió lần này. Về phần bà Xuân Quách Thu Phương, bà luôn tìm cách nói chuyện với Thi nhưng cô một mực từ chối. Còn Huy cũng lựa lời khuyên giải rằng ông sinh là thủ phạm chứ không liên quan tới Nam nhưng Thi vẫn không chấp nhận. Ông Khang thì tỏ rõ thái độ không hài lòng, và đặt câu hỏi tại sao Nam lại nhận một người có tiền án về tội giết người như ông sinh làm bố nuôi, đồng thời giữ ý kiến về việc không muốn Nam tiếp tục giữ mối quan hệ với ông sinh nữa. Tuy nhiên, đằng sau thì ông Khang nhắn nhỉ vợ, động viên Nam chấm dứt ngay mối quan hệ rắc rối này, nhưng bà Xuân thì lại rất bên vực Nam. Bà cho rằng, chỉ là bố nuôi, hơn nữa đâu có phải nam giết người đâu mà lo. Đến đây, khán giả cũng phải rơi nước mắt thì tình thương bà Xuân dành cho Nam là thật lòng. Về phần Nam, cô rất đau lòng, cô không tin là cái chết của bố Khánh Thi có liên quan tới bác sinh. Cô lo lắng cùng chồng tiếp tục điều tra sự thật 20 năm về trước. Về phần ông Tấn, sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, ông chuyển sang đánh vào tâm lý của Dũng, để Hồng có được tình cảm từ mẹ còn Dũng, cũng đồng thời lợi dụng để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Dũng còn non và xanh quá, bị ông tính dắt mũi mà không hề hay biết. Về phần Dũng và Diệp, sau sự việc này, tình cảm đôi bên cũng dần nhạt nhòa. Bộ phim luôn khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, mỗi tình tiết luôn mang một ý nghĩa nhất định. Nếu là bạn, ở trong hoàn cảnh của Khánh Thi, bạn sẽ làm gì? Liệu rằng có chấp nhận được sự thật này không? Còn về phần ông Tấn, liệu ông ta có bị trừng phạt thích đáng với những tội ác của mình hay không? Lần này, liệu rằng Phương Nam và Hoàng Long có tìm được chứng cứ, giúp ông sinh thoát khỏi cái mắt kẻ giết người phải ngồi tù hết cả tuổi thanh xuân hay không? Về phần tôi, tôi luôn tin rằng, gieo nhân nào, gặp quả ấy, ở đời, luật nhân quả không trừ một ai. Cảm động hơn, ở tập 46 của bộ phim, Nam đã biết hết sự thật, ông sinh chính là bố đẻ của mình, Nam khóc không thành tiếng. Cô trách móc ông, bao năm ở cạnh bố, mà sao bố lại nhẫn tâm biến con thành một đứa con bất hiếu. Vô dụng, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn sự đau lòng của Nam, khiến ông sinh không nỡ trốn tránh sự thật. Dẫu biết rằng, Ông làm thế cũng vì con gái, ông không muốn đem đến phiền phức cho cuộc sống của Nam, nhưng ông đâu ngờ. Cô khao khát được gọi hai tiếng, bố ơi, kể từ cái ngày mà cô biết ông Tuấn không phải bố đẻ của cô. Cô rất giận Long, tại sao anh lại giấu cô chuyện này, nhưng cô hiểu, tất cả là vì muốn cuộc sống cô được bình yên. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã tới, cuộc đời nam rồi đây sẽ đi về đâu, liệu rằng khi biết sự thật, ông sinh là bố đẻ của Nam, ông Khang sẽ phản ứng ra sao? Mời quý bạn cùng đăng ký kênh, bình luận, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tình tiết mới nhất của tập 47 phần 2 hương vị tình thân nha. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin mến chào